bột năng rồi bột à, gạo rồi trứng đường đó. thì à, mình có là 250g đường cát đó các bạn rồi à, bột gạo thì mình à, dùng là 200g bột gạo và 300g bột năng nha thì à, ở đây á, có 20 quả trứng á, thì mình dùng à, 3 quả đó các bạn à, nước cốt dừa nè các bạn mình chuẩn bị là 200ml nước cốt dừa nha rồi à, than đó đây là cái lò than để mình chuẩn bị à, mình à, cho nó cháy lên rồi mình nướng bánh nè mình làm theo kiểu xưa đó các bạn và bây giờ mời các bạn theo dõi nha mình làm món bánh kẹp cuốn này nha các bạn rồi trước tiên thì mình đánh trứng nha các bạn mình dùng ba quả trứng đó các bạn ở đây trứng thì mình có là 20 quả thì mình lấy à, ba quả trứng thôi không các bạn đó lấy ba quả trứng nha các bạn rồi tiếp theo mình đánh tan ba quả trứng này ra nha các bạn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 nước nước cốt dừa nha mình chọn riêng nha các bạn mình để nước cốt dừa riêng mình chọn riêng với bột gạo nè đó mình quậy bột gạo này lên nha cho nó tan bột gạo này ra nha các bạn lượng nước mình cho vô bột gạo này có khoảng 50 ờ, ờ, ml là được rồi đó các bạn rồi đó là mình à, quậy cho nó tan ra nè đó quậy cho tan ra xong các bạn thấy khi nó tan bột gạo xong ha các bạn cho vô trứng nha các bạn mình cho vô hết rồi cho lượng bột gạo vô trứng nha rồi cho vô trứng xong á, thì mình quậy lên nè các bạn mình quậy lên cho nó tan ra và chung với trứng nè đó các bạn thấy nó tan ra ha rồi tiếp theo mình cho bột năng vô nha các bạn ở đây á, mình chuẩn bị bột năng nè các bạn có bột năng cho bột năng vô luôn nha rồi mình à, cho bột năng vô xong rồi mình cũng phải trộn lên cái đều nha các bạn chọn cho nó lỏng ra như mình vậy là được rồi đó nha các bạn đó vừa thôi nha các bạn đừng có lỏng quá nha để mình vừa đổ ờ, bánh nha các bạn rồi như vậy là phần trộn bột của mình đã xong rồi đó các bạn nếu như các bạn ờ, làm số lượng nhiều đó thì các bạn tăng ờ, lượng đường lượng bột và lượng trứng lên cho mình nha Còn hôm nay mình làm khoảng nửa ký bột thôi các bạn đó và tiếp theo mình sẽ à, nướng bánh nha các bạn rồi tiếp theo mình à, để à, khuôn lên lò để mình nướng bánh nha thì các bạn để cho cái khuôn cho thật là nóng lên nha các bạn mình trở lại nha các bạn thì mình bánh này thì mình thích cuốn thì mình dùng que để mình cuốn nha hay là đôi đũa cũng được nếu mà các bạn à, làm xếp thì các bạn xếp à, lại để mình làm cuốn cho các bạn coi trước nha các bạn đó các bạn thấy khi lửa nó nó nó, nó cháy lên thì à, khuôn nó nóng lên rồi đó các bạn đây chuẩn bị để mình đổ bọt đó các bạn bọt mình làm cũng vừa vừa lỏng luôn à. mình thử mình nướng ờ, cái khuôn khuôn gan trắng này ờ, bằng than như thế nào nha rồi giờ mình ờ, đổ bánh nha các bạn thì mình cho cái bề con cá nó nằm phía dưới các bạn đó cho cái bề con cá nằm phía dưới nha mình múc bọt để mình đổ vô vô khuôn nè các bạn một cái đầu tiên nha các bạn thử cái độ nóng đó nha đó các bạn thấy nó là nó sôi sôi lên đó các bạn rồi mình để lại nha các bạn đó để mình dở lên cho các bạn coi thử cái đầu tiên nha các bạn cái lò của mình đó là các bạn à, nên để cho nó thẳng nha các bạn như mình đó là để nó hơi bị nghiêng đó các bạn thì cái bột nó sẽ chảy ra mé nếu mà các bạn kê cho cái à, lò cho nó thẳng mình để cái khuôn cho thẳng thì nó không có chảy ra nữa nha hơi dạ. vàng đó lấy cái này ra mình à, dùng cái que đó các bạn à, mình dùng cái que để mình kẹp mình lấy ra nha các bạn mình cuốn lại nè đó mình cuốn lại trên lò nha đó rồi vậy là mình xong rồi đó các bạn đó cách làm bánh kẹp cuốn rất là đơn giản nha và cách pha bột của mình nó như ờ, vậy đây nè các bạn thì các bạn ăn rất là giòn và xốp nha bánh rất là giòn và xốp nha các bạn mình mới vừa lấy ra mà cái bánh nó bể luôn rồi nè các bạn đây nè đó rất là ngon luôn nha các bạn rồi mình được một cái nè các bạn rồi à, tiếp theo mình à, đổ cái khác nha các bạn rồi mình đổ cái khác nè các bạn tương tự như cái đầu vậy các bạn các bạn múc cho mình một giá bột nha các bạn một giá bột rồi các bạn cho vào khuôn đó các bạn thấy rất là vàng đều luôn nha các bạn nè rất là vàng đều luôn nha để mình coi cái mặt dưới này coi được chưa cái mặt dưới này thì chưa được mình để lên cho nó vàng chút xíu nữa các bạn đây. nếu mà cái mặt trên nó vàng thì các bạn à, để lên trên phía trên lên cho mình nha các bạn lấy cái mặt trên ra một chút xíu rồi các bạn à, nướng cái mặt dưới lại rồi chút xíu nữa các bạn để cái mặt trên xuống nha đây cái bánh là mình mới vừa nướng nè các bạn rất là giòn luôn là xốp luôn giòn và xốp luôn nha các bạn mềm bánh giòn và xốp nha các bạn đó rất là ngon luôn mình nướng cho nó vàng vàng ăn cho thơm các bạn ơi đó để mình coi phía dưới như thế nào nha wow thơm đây rồi giờ mình cuốn mình lấy ra nha các bạn mình dùng cái que đây các bạn cuốn lại nè được một cái nữa nha được một cái nữa nè các bạn rồi mình lấy ra mình rút cái que ra nha rồi nãy giờ mình làm được hai cái nè các bạn mình đổi cái tiếp theo các bạn hồi nãy mình đổ hơi đầy quá nó tràn ra ngoài đó các bạn mình đổ cho nó ít bọt lại chút xíu nha giờ mình lấy A nha các bạn các bạn để cái que cho nó dài ra một chút xíu nè các bạn cuốn cho nó dễ nha đó rất là ngon rồi mình lấy ra luôn là các bạn đó cái khác nữa các bạn đổ cái khác đổ lại đổ lại cái khác nha rồi mình để xuống nha các bạn nó vàng đó các bạn mình à, lấy ra nha các bạn mình cuốn lại cuốn lại thì nó dễ hơn à, mình xếp đó, cuốn lại từ từ cuốn lại thì à, cái bánh nó còn nóng thì mình dễ cuốn mình cuốn trên khuôn nè nó dễ cuốn nha đó rất là dễ cuốn luôn nè rất là dễ luôn nha này mình cuốn một trái mà các bạn thấy rất là bóng luôn nè bánh rất là bóng luôn nha các bạn lấy ra đó mình đổ cái khác các bạn rồi mình chuẩn bị mình cuốn lấy cái bánh này ra nè các bạn các bạn cuốn các bạn để về con cá ra ngoài nó đẹp hơn nha các bạn chút nữa mình ờ, cuốn mình để cái bề con cá ra ngoài dở ngâm cơi được lấy ra các bạn nãy giờ mình làm cũng rất là nhiều bánh rồi đó các bạn các bạn nướng ờ, cho vàng nha các bạn ăn cho thơm nha đó mình cuốn lại thì cũng dễ thôi các bạn này cũng rất là dễ rất là dễ dàng luôn để ra đây mình đổ ờ, cái khác nha các bạn đây thì à, đây là những cái bánh mà mình mới vừa nướng ra nè các bạn đây nè đó các bạn thấy à, bánh rất là ngon nha và mỏng nữa nè các bạn đặc biệt rất là giòn luôn đó các bạn thấy rất là giòn luôn nè các bạn nha giòn và xốp nha các bạn làm theo công thức này thì à, bánh rất là giòn và xốp và ngon đó và đặc biệt là cái bánh đó các bạn có màu bánh đó